người trời ơi đã đã quá mọi người <laughs> wow được sát chưa ba được sát chưa cá liệt nha mọi người cá liệt là cá liệt giàu này Chua, cá liệt này về kho ngọt ăn bái trái luôn nha con trai mình là nhức nách luôn á trai mà thèm cái này lắm rất là thích ăn wow. trời ơi đã wow cá liệt và có món nha mọi người mình tới điểm cao rồi nha mọi người giờ bây giờ mình chạy xuống túc ở dưới kia kìa tới đuôi đó là mình sẽ cao ở dưới đó vậy đi câu cá nha mọi người đi câu cá ở gần nhà mọi người mà cái này là cái âu thuyền bởi vì à, mỗi khi mà gió với lại đi câu cá thôi hey. Giờ mình à, sẽ đi à, câu có mốt và à, có liệt Cá liệt, cá xong đó mọi người Đó, tới đỉnh cao rồi mọi người ơi wow. Cao, mình à, quay cận cảnh cho mọi người coi này, cảnh sông nước này Cái này à, là cái rớ đó mọi người mình không có câu máy được mình không thích câu máy câu à, câu cần tay này nó cảm giác hơn câu có mồi mày mày nha mọi người ngoại bạn này là người ta bắt để mình demo lại cái này là à, cái con à, keo ở địa, địa tiếng địa phương của mình á quay màu quay màu đen ừ. màu giới thiệu cho mọi người à, này ừ. đây này mọi người đây này con này này con này này không biết ở vùng miền khác có không chứ ở mình là con này à. cái này nó nó rất là bén mồi mọi người bén bén cá luôn nó dùng bỏ xuống là cá nó nghe mùi liền xuống mày là mình sẽ móc như vậy nha mọi người mình sẽ móc từ dưới cái đuôi lên trên hết cái lưỡi luôn nha mồi này cực kỳ bán khi mình bỏ xuống là nó sẽ tay liền nó đớp liền và đớp phát thứ hai mình không giật nó sẽ hết Mọi người ơi <laughs> Wow con đây là cá liệt á mọi người Trời ơi đã Đã quá mọi người Wow đi sát chưa ba Đi sát chưa Cá liệt nha mọi người Cá liệt cá liệt giàu này Xua cá liệt này về kho ngọt ăn bái chảy luôn nha Con trai mình là nhức nách luôn á Ra mình thèm cá này lắm Rất là thích ăn wow. ơi đã quá yeah. <laughs> yeah giờ bây giờ mình bỏ vào rộng nha <laughs> <laughs> bà lấy em rồi wow được một con cá liệt nữa mọi người ơi yeah. vô mẹ đâu vô mẹ đâu vô mẹ có liệt đâu thịt nữa thịt của mọi người ơi Wow, mọi người thấy không? Cá liệt không à, Có liệt lớn không à ừ. đớp là mình sẽ giật liền Wow, yeah, yeah liệt và có vốn nha mọi người à. giờ trễ rồi hai là chồng em à, đi à, đi về nha mọi người ha hẹn mọi người à, những video lần sau nha những những chuyện câu cá lần sau nữa mọi người thứ hai thì mọi người cho xin một like share và đăng ký kênh vợ chồng Pháp Ly của Sếp Miền Trung nha mọi người cảm ơn mọi người rất nhiều tạm biệt mọi người